Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ bảy ngày 29 tháng 5 năm 2021, tức ngày 18 tháng 4 năm 2021 âm lịch, ngày Đinh Sửu, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Đinh Sửu hôm nay là Tân Mùi, Kỷ Mùi. Con giáp xung tháng Quý Tỵ là Đinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão. 1. Tử vi tuổi Tý, Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, thứ bảy này, tuổi Tý nhờ quý nhân tam hội ở bên mà con đường công danh sự nghiệp trở nên bằng phẳng, thuận lợi hơn rất nhiều lần. Các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, đối tác của con giáp này cũng nhờ thế mà trở nên hài hòa và tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, chính những thành công và may mắn mà bạn có được lại khiến không ít kẻ xấu bụng thầm ganh ghét đố kỵ. Dưới sức ảnh hưởng của thiên quan, con giáp này dễ bị kích động bởi lời của những kẻ tiểu nhân mà gây ra những sai sót không đáng có. Vậy nên bản mệnh phải thật bình tĩnh và tỉnh táo trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào nhé. Ngũ hành thủy thổ xung khắc, con đường tình duyên của con giáp này gặp phải không ít rào cản. Hai bạn vẫn chưa nhận được sự chấp thuận của hai bên gia đình để có thể đưa mối quan hệ lên một cấp độ mới. Hãy dùng lời nói và hành động để chứng minh tình yêu của hai bạn nếu muốn tiếp tục bước tiếp. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, sửu. 2. Tử vi tuổi sửu. Thực thần chiếu mệnh, người tuổi Sửu đón tin vui về tài lộc. Đặc biệt đối với những người làm nghề tự do, cơ hội kiếm tiền hay nhận thưởng sẽ là rất cao. Hãy chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chớp lấy thời cơ hiếm có này đi thôi. Thật buồn vì chuyện vui này vẫn chưa thể đến được với những người làm công ăn lương. Đây là giai đoạn bạn cần phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa mới mong sớm nhận được thành quả xứng đáng về cho mình. Trong ngày thổ khí vượng như hôm nay, bản mệnh nên quan tâm đến sức khỏe của bản thân hơn, đặc biệt lưu ý đến các bệnh dễ mắc như thiếu máu, bệnh tim mạch, bệnh về mắt, mũi. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, tị. 3. Tử vi tuổi dần, Tử vi hôm nay cho thấy người tuổi dần có cơ hội khẳng định bản thân với tài năng sẵn có của mình. Được chính ấn cát thần trợ mệnh, con giáp này thoải mái bộc lộ hết những tiềm năng còn ẩn giấu của mình, bản mệnh dễ dàng xử lý nhanh gọn các nhiệm vụ được giao, kết quả cũng vượt ngoài mức mong đợi của mọi người. Đúng là phải thế nào thì bạn mới lọt top người thông minh đĩnh ngộ tài trí hơn người như thế chứ. Mộc khắc thổ, mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người ấy cứ mãi dậm chân tại chỗ, chẳng thể tiến triển hơn nữa. Dường như cả hai đang dùng sự bận rộn của bản thân để ngụy biện cho những ngăn cách mà chính hai người đã tạo ra. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, tuất. 4. Tử vi tuổi mão Hôm nay được thiên ấn trợ vận, những người tuổi mão làm trong các lĩnh vực nghệ thuật, y học, luật sư, dịch vụ, tự tin và thoải mái thể hiện cá tính của mình. Sự nhạy bén và tinh tế của con giáp này trong cách xử lý các tình huống khiến cho bạn bè, đồng nghiệp không ngớt lời cảm thán. Nhưng không phải lúc nào bản mệnh cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc giữa đám đông như thế. Vẫn có những lúc bạn tự cảm thấy hoài nghi và sống khép mình trong cô độc, Hãy tận hưởng những thành quả mà chính bản thân bạn đã tạo ra mà không cần e dè điều gì nhé. Thật tiếc là chuyện tình cảm của bạn lại chẳng nhì muốn do chịu ảnh hưởng không nhỏ của cục diện ngũ hành mộc, thổ xung khắc. Những xung đột liên tục này sinh khiến tình hình ngày một căng thẳng hơn. Hãy hạ thấp cái tôi của mình xuống một chút, lắng nghe nhiều hơn một chút, hòa bình sẽ sớm được lập lại thôi. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, hợi. năm Tử vi tuổi thìn, chịu ảnh hưởng của cục diện sửu thìn tương phá, người tuổi thìn phải chịu không ít o ép thiệt thòi trong ngày hôm nay. Những kẻ xấu bụng vì coi bạn là cái gai trong mắt mà không tiếc lời dèm pha khiến bạn dù âm ức cũng chẳng thể làm gì. Thương quan giáng họa, cấp trên đồng nghiệp vì nghe lời của kẻ tiểu nhân mà bán tín bán nghi chẳng dám đặt lòng tin nơi bạn. Đây không phải là lúc bạn nên nóng giận mất bình tĩnh, bạn chỉ có thể chứng minh sự trong sạch của mình, thực lực của mình bằng những hành động thiết thực mà thôi. Ngày thổ khí vượng sẽ khiến bạn gặp không ít vấn đề về sức khỏe. Dù công việc có bận rộn đến đâu thì bản mệnh cũng nên quan tâm hơn đến thể trạng của bản thân, dành thời gian nghỉ ngơi đầy đủ để cơ thể phục hồi và tái tạo năng lượng. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Tý, Dậu, Thân. 6. Tử vi tuổi Tỵ. Hôm nay người tuổi Tỵ sẽ có một ngày làm việc thuận lợi suôn sẻ khi được cục diện Tỵ xử bán hợp tương trợ, các dự án kế hoạch mà bạn giày công vun đắp đang tiến gần hơn đến đích đến quan trọng. Bản mệnh cũng có cơ hội hợp tác kinh doanh với những đối tác đáng tin cậy. Tuy nhiên, sức ảnh hưởng của kiếp tài có thể khiến bạn chủ quan và hành động một cách liều lĩnh hơn. Dù trong bất cứ tình huống nào, hãy luôn giữ phương châm cẩn trọng và bình tĩnh trước khi đưa ra quyết định. Hỏa sinh thổ, hôm nay con giáp này có thể cảm nhận được tình cảm nồng nhiệt của người ấy dành cho bạn. Đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất dành cho cả hai, Hãy tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên nhau nhé. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Dậu, Sửu, Thân. 7. Tử vi tuổi Ngọ. Tuổi Ngọ trong ngày thứ bảy này sẽ phải đối mặt với không ít rắc rối. Cục diện Sửu Ngọ tương hại tạo cơ hội cho kẻ tiểu nhân đứng trong bóng tối ra tay hãm hại bạn. Chính vì thế mà bản mệnh khó có thể giữ được sự bình tĩnh của mình. Tỷ kiến chiếu mệnh, bạn khó tránh việc vướng phải những vụ tranh lợi đoạt tài trong môi trường làm việc, Lời khuyên tốt nhất dành cho bạn lúc này chính là sự điềm tĩnh để có thể tránh xa những rắc rối. May mắn là chuyện tình cảm của con giáp này có bước tiến triển khá thuận lợi. Bạn có được một người đồng hành tuyệt vời, luôn bên bạn cùng bạn vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Hãy luôn trân trọng và dành những lời yêu thương cho người ấy nhé. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, mùi, dần, 8. Tử vi tuổi mùi, vì ảnh hưởng của cục diện xử mùi tương xung mà người tuổi mùi cứ buồn phiền mãi không thôi. Những tranh cãi mâu thuẫn liên tiếp nảy sinh giữa bạn và nửa kia khiến chuyện tình cảm của đôi bạn đứng trên bờ vực dạn nứt. Thay vì cố chấp không ai chịu nhường ai thì bạn hãy thử hạ thấp cái tôi của mình xuống mà làm hòa xem sao. Hãy lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn nếu muốn tiếp tục câu chuyện tình cảm này. Những người làm nghề tự do, kinh doanh buôn bán trong ngày này sẽ sớm đón tin vui tài lộc nhờ thực thần trợ mệnh. Cơ hội kiếm tiền bày ra trước mắt, cứ gì bạn lại không nắm bắt lấy để biến chúng thành của mình? Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ. 9. Tử vi tuổi thân Người tuổi thân sẽ đón tin vui tài lộc trong ngày có chính tài ở bên như hôm nay. Các thần này sẽ mang đến may mắn về tiền bạc cho bạn, tuy nhiên nguồn thu nhập này đến chủ yếu từ công việc chính, nên bạn cũng phải quá ngạc nhiên đâu. Thêm nữa các mối quan hệ xã giao của con giáp này và những người xung quanh cũng trở nên hài hòa tốt đẹp hơn trong ngày ngũ hành thổ kim tương sinh này. Những người độc thân có cơ hội được người thân quen giới thiệu cho các đối tượng phù hợp. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay là ngày trực thành, ngày này tốt cho xuất hành, khai trương, giá thú, nên tránh kiện tụng, tranh chấp. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, thìn, tị, 10. Tử vi tuổi dậu Cục diện cục diện dậu sửu bán hợp tạo điều kiện cho người tuổi dậu có được một ngày xuân sẻ hanh thông hơn bao giờ hết. Người tuổi dậu còn đi học thì chuyện thi cử thuận lợi, người đi làm thì nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thiên tài trợ mệnh, bản mệnh còn có cơ hội phát tài nhanh chóng trong ngày này. Đó là có thể là tiền thưởng, tiền may mắn hoặc tiền kiếm được từ nghề phụ của bạn. Đừng vội tiêu xài phung phí với số tiền này, hãy lấy đó làm tích lũy hoặc để đầu tư vào những dự án có triển vọng.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 Sự nhiệt tình, tự tin quá mức đôi lúc lại chính là điểm yếu chí mạng của bạn. Những trắc trở mà bạn gặp phải có thể bắt nguồn từ chính tính cách này. Thương quan giáng mệnh, những sai lầm mà bạn phạm phải có thể khiến bạn phải chịu thiệt hại không nhỏ. Hung thần này báo hiệu bạn dễ bị mất tiền, cần phải bình tĩnh và cẩn thận hơn trong từng đường đi nước bước. Để công việc được thuận lợi hơn, bản mệnh có thể chọn giờ hoàng đạo và hướng tốt để xuất hành. Cụ thể ngày hôm nay hướng tài thần là hướng đông, hướng hỷ thần là hướng nam, Lưu ý nên tránh hướng xấu là hướng Tây để giảm thiểu những rủi ro không đáng có. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ, mão, dần, ngọ. 12. Tử vi tuổi hợi. Người tuổi hợi sẽ nhận được kha khá tin vui nhờ quý nhân tương hội ở bên trợ mệnh. Các mối quan hệ xã giao hài hòa giúp công việc của bạn càng thuận lợi hơn. Chính quan độ mệnh, tinh thần trách nhiệm của con giáp này đúng là khó ai sánh kịp được. Bản mệnh nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp,